Chào các bạn, bây giờ các bạn trẻ chơi những mô hình khá là xịn sò, có thể biến hình từ hình này sang hình khác và bỏ ra khá nhiều tiền để mua được những mô hình này. Tôi nhớ lại lúc còn thơ ấu, chúng tôi đã sáng tạo và tự làm ra các mô hình trò chơi cũng khá đẹp từ những chai dầu gió đã hết. Tôi đi tìm tất cả các kệ sách, ngăn tủ để có được những chai dầu gió đã hết từ lâu. Sau đó tập hợp chúng lại đến khi nào có đủ số lượng để làm trò chơi. Và dạ rồi tôi lấy giấy màu ra, đo và cắt ra từng mảnh giấy phù hợp với thân chai để làm áo quần cho mô hình. Mở nắp chai vào ra, Dùng kéo cắt tròn phần giữa của mảnh giấy để làm phần cổ áo cho mô hình. Rồi sau đó luồn vào đầu chai dầu. Tôi cắt thêm một nhông giấy dài và cắt từng đoạn ra dùng hồ dán giấy bôi lên để làm đai áo cho mô hình. Tiếp theo, tôi đo phần nắp chai dồi gió để làm phần đầu cho mô hình nhân vật. Vẽ thêm mắt, mũi, miệng và râu. Và vẽ phần chóp mũi trên đầu cho đẹp. Để mô hình trông giống như một vị tướng quân. Tiếp tục dùng một đoạn thanh tre dốt thật mỏng, dùng kéo cắt các góc cạnh và dùng sợi chỉ để thắt lại hai đầu làm thành cây cung và đeo nối vào cho mô hình của mình dùng một mảnh giấy nhỏ do tròn để làm cái bọc cung tên sử dụng những tâm tre để làm các cung tên như vậy đã xong một mô hình bằng chai dầu bỏ đi sau khi làm xong hết các chai dầu còn lại, tôi đem chúng ra sau giường, chọn một góc nào đó thật đẹp để các mô hình lên chơi với anh em trong xóm. Hồi đó, để làm được trò chơi này, đòi hỏi phải có sự khéo léo, có kỹ năng sáng tạo ra các hình ảnh nhân vật theo sở thích của mình. Chúng tôi chọn mỗi nhân vật và tìm đến các gốc cây hay một góc nào đó thật đẹp Đặt chúng lên đó và ngồi nhìn chúng thấy rất đã, trông giống như những cảnh phim kiếm hiệp thật oai hùng của các bóng dáng anh hùng ngày xưa. Từ những trò chơi sáng tạo này đã nuôi dưỡng tâm hồn thời thơ ấu của anh em chúng tôi trong xóm. Ngày đó cho đến bây giờ lớn lên, mỗi người trong mỗi anh em chúng tôi, người thì làm kiến trúc sư, kỹ sư, họa sĩ, nhà thiết kế, Thì thoảng chúng tôi lại tập hợp và chơi đánh trận giả với nhau. Trò chơi này chúng tôi rất thích lúc còn nhỏ, chúng tôi chơi cả ngày với nhau trong một góc giường. Giờ đây, với sự phát triển của ngành công nghiệp in ấn 3D đã cho ra nhiều mô hình trò chơi trên thị trường, nên những trò chơi này hầu như cũng dần bị lãng quên theo năm tháng. Cảm ơn các bạn đã xem những trò chơi thú vị của chúng tôi thời thơ ấu. Nhớ đăng ký kênh Quốc Media để xem những tập tiếp theo của chương trình nhé.